thánh thơ từ thiên đình bài số 43 Sống bắt đầu cuộn

con ơi sóng trào là do biển động biển động là gió sóng từ dưới đáy cuồn cuộn dậy lên lòng người cũng vậy nếu tâm không tấn Thì lòng luôn động Khiến người lão đau Trực sống cuộc đời Sắp tới bên đau Là do lòng người Không kiềm chế được lòng tham của mình lòng tham con người là tiền là bạc thèm khát xa hoa miếng ăn miếng ở nếu không có được trở nên sân hận làm cho con người không còn nhận tánh lòng tham của người đứng đầu quốc gia là muốn xứng bá chủ vương toàn cầu để tỏ tá đây là kẻ hùng mạnh nhật cả hành tinh cho nên hủy hoại cả một dân tộc cả một cuộc già dạ. chính phủ nước ta là Việt Nam đó cũng không ngoại lệ ngàn năm lịch sử từ thời phong kiến cũng muốn dương oai chứng tỏ mình tài xứng vương xứng bá của toàn nhân loại cho nên phá hoại những nền đạo cũ tín kính thần linh lập nên nền đạo của thời đại mới không tin nhân quả không tin thánh thần không thờ thượng đế phá hủy miếu đền tưởng là mình ngon con ơi nước non giờ đang phải gánh hậu quả không lường của lòng tham lớn danh lợi tiền tài cho nên mãi mãi đưa cả dân tộc vào cảnh lầm than dân mà không ăn làm sao tu đạo con ơi sắp tới là thời lửa đỏ hạn hán mất mùa cỏ cây khô héo người có tâm đạo hãy giữ lòng mình nhất như trong sạch bởi thời cẩn tranh sức mạnh quyền thế chính thể quốc gia không còn như trước mà sẽ từng bước thay thế đổi dời bằng con đường mới đó là con đường để tâm không ác mà chỉ thiện lành giúp đỡ lẫn nhau cùng chung xây dựng nền tảng đạo đức không vì ích kỷ đố kỵ bon chen không gì nhỏ nhen mà hại kẻ yếu giúp nhau cùng tiếng vào đường tâm linh biết kính thượng đế biết tin trời phật biết gieo nhân nào thì gặp quả nấy ngay ở hiện tiền ai không kính tiên thượng đế thần linh sẽ bị đào thải khó lòng thoát được con ơi thời nay nếu con giúp được một người tu đạo thực tỉnh tâm linh thì phước để đời giờ đây con hãy bằng sức của mình bằng tâm hướng thiện hãy giúp cho người thân quyến xung quanh để họ giác ngộ thánh thơ thiên đình sẽ giúp cho họ mở tâm mở nhãn quay đầu về bờ dẫn dắt cuộc đời thoát cảnh lầm than của tham sân si làm cho kiếp sống mãi mãi luân hồi chóng bọc đầu cuống Trung Mỹ, Trung Đông, châu Âu thế xứ Khét mùi thuộc súng Khi mà tâm động thì sóng nổi lên Nhấn chìm nhân loại Đó là tật yếu thánh thơ của ta đến đây tạm dừng